làn da bạn đang khô sơ vì thiếu nước, bạn đang buồn vì làn da trở nên thâm sạm. Vậy thì chị em phụ nữ đừng quên bổ sung serum và các bước dưỡng da của mình. Chứa những thành phần rau sam, lavender và cúc la mã, serum Sunjin đã trở thành một loại nước thần giúp kiểm soát bã nhờn, tái tạo da, cùng với đó là khả năng dưỡng ẩm và dưỡng trắng vượt trội, biến làn da khô mệt của chúng ta trở nên tràn đầy sức sống. Sử dụng serum 2 lần một ngày vào buổi sáng và tối sau bước rửa mặt để có được hiệu quả tốt nhất các bạn nhé. Sunjin I see you. Nét đẹp còn mãi với thời gian.